Ok, xin chào các anh em đã trở lại với kênh Diên Khả này mày. Ở lần này thì Khải sẽ xem bot trong thành này nè. Và boss này là boss 40 nha mọi người. Boss 40, nói chung là Khải chuẩn bị ờ, hơn một rưỡi rưỡi đó anh em xem này. Nhưng mà vấn đề là không biết là sân có bị phá không thì không biết nữa. Tại vì hiện tại bây giờ thì server Đài xe tách này đang có một thế lực ở từ server nào đó gì và họ đó là băng băng M đặt tên đó là băng Mafia họ chuyên đi phá bot nè biết là hôm nay boss 40 này có bị phá hay không mình chưa rõ trước nãy giờ khải ra ngay bến tàu thấy bị phá rồi đó rồi ok khải đang làm phiên đấu nữa thả đánh chơi nè anh em xem cho một like chia sẻ chơi nha à, thả phiên đấu cái thì cho anh em xem đó khải vừa thả bớt khải nhiều bói luôn phiên đấu nè phiên đấu thành ok đó rồi phân đấu bây giờ dứt thôi, chống ban đứng nguyên này bút này có chín chín này rồi bút này rồi thả bút dứt như nè vô tơ nè rồi siêu phẩm này chống phái này ngũ động này cứ vô đi đỡ đông năm độc đánh bót sao đúng không rồi Ờ, ok Để bót hết thử như nè nói chung đánh vài con nếu phá là chịu thôi sao giờ ok trước khi đánh cánh bán gần chết cánh bán tiếp theo rồi thiên sơn hết rồi nha không biết có phá không mà không biết nha mọi người nó mà nó mà muốn phá thì mình cũng chịu thôi chả có làm được gì luôn một hai ba đó phá thì chịu nè hết đường tại cái đang xanh à, xếp được bánh 34 à, nha anh xếp bánh 34 đây cho anh em xem nè ba này ba này ba này 25 đó đó bánh 34 ủa sao mà dính gấp rồi không chết rồi kẹt gấp mà không lên đam ra, tới người kéo làm chứ rồi góc này đường bồn sấy hùng trúng rồi nè ảo thiệt sự rồi nhật đồ trời em đường bồn sấy hùng trúng rồi nè mà góc này khó đánh quá cái này được bồn sấy không trúng được Chúng phải bên gấp ba lan ra Lúc này được bồn sấy không được nè Má chỗ này khó đánh rồi Kéo nó ra một tí nữa được bồn đánh mới được À được bồn đánh đi Khó ghê gớm Trời, được bóng đánh không được nè em ơi Chết một con này Trời, hai ở kim, má nó trâu, giờ sao đánh được Chết rồi, chết rồi, con này khó đánh quá Được hãy kéo nó ra một tí rồi Không đánh được nè Đường bồn nó sấy không có vô góc lát này được Anh em hiểu không Chỉ có một Thủy Yên thôi Đó, đường bồn nó không sấy vô được Mới đâu chứ Bồn không sấy vô được nè chỉ có thứ yên thôi ok chết này chọn thứ yên nhạc khách đồ đợi tới nâm đọc tách bút tách nhiệt đồ này thứ yên tách nhiệt đồ này hai món này xong hai con này rồi khải đi uh, cho anh em xem đồ nha giao dịch qua này cho anh em xem vứt này trời ơi năm độc biết sao anh em hợp kim con đường bóng sấy khá là lâu và thế yên nãy khánh khánh ngừng rồi không cho thế yên đánh luôn nè kéo ra kéo ra kéo ra ui mình chém bốn máy cao rồi nè gờ chưa áo à, không phải liền nè mình có chém vô nè cánh mình bắn nè nãy giờ ba con kia khai hai con khải chưa cánh nè rồi tránh máu rồi đụng tránh máu rồi không chết nè áo gái cái gốc này nói chung là không không bằng cái gốc ba lăng nè không bằng cái góc bánh thuyền ba lăng gốc bánh thuyền ba lăng ngon hơn gốc bánh thuyền ba lăng ngon hơn nhiều nè nó không chết luôn rồi đây <laughs> không ra đừng một đánh không trúng nè phải thiệt cái bánh tàu đánh ngon hơn em ơi má lúc này khó chịu quá em thâu nó ra chưa muốn phá anh em ảo vải à, cái con đường môn sáng cái góc này không được chịu rồi góc này đánh không được nè mày ở đây góc khác này góc này đánh không được rồi đánh đâu được đâu nè chỗ này thì thiên đánh bình thường ấy thiên hiền đánh ok ấy đường môn chịu rồi đường môn đánh không chết không đụng con quái được luôn nè quái liền kéo nó ra rồi ra đây mày đường môn sấy không trúng rồi, sẽ đây. Cho thiếu lầm nhiều nó tanh. Ok ok, thiếu lầm tanh được. Thiếu lầm tanh. Má đúng còn một con đánh kiểu này khó chỉ có bánh tàu đã mới nhanh được. Chua quá. Đội xe qua Thiên à? Thiên không kích được. Thiên đâu kích được nhận 25 đâu. Chỉ có đường môn mới kích được thôi. Thiên đâu kích được. tại vì cái nhẫn 25 là cái nhẫn họ anh em chỉ có đường môn mới cứ được thôi rồi có gắng anh con này tính sâu anh em ơi à, cây đánh không được luôn góc này chua quá lúc này bot nó chạy lung tung đâu với lại nó bị góc lắc nó không đánh được không đánh trúng luôn cố gắng vô bùa đánh xong này má ra mới hợp kim như này đánh như này khổ luôn nè ở ngoài bến tàu hợp kim đã khổ rồi rồi nhật đồ này bốn bốn là đưa người mười vô đứng một góc nữa hải sản này mình trên tí này hải sản sàn là mình trên tí nè hải sản góc trên đi mấy hôm đánh góc này được mà đây nó, nó bị không phải bị gì mà dân đường môn đánh không được nè rồi đường môn đánh không được rồi. bỏ đồ này em Giờ thành nó được như đấy Từ từ giao dịch thêm cái độ Sức mạnh 3 Sức mạnh sinh lực nguồn lực Kháng bệnh Kháng bệnh Sức mạnh sinh lực nguồn lực Ừ, ngọc bội ngon này Ngọc bội ngon em ơi, sinh lực nguồn lực em ơi Khó vậy ra siêu phẩm mười kháng cả 18 rồi Ừ, mong là vậy nè Ok Hãy gì à, Tương Dương hãy đổi hiện tình á Không biết phiên đó có được đổi không đây đang phơi trận đấu nè nè cái chuyện này vô shop nè chuyện này uh, vô shop nè nhẫn này uh, cũng vô shop thôi sao đô này làm giả tẩu rồi nè hình một trời ơi ba món ngon thì tỉnh một nè phái liền được một cái ngọc bòi sinh lực nỗ lực cao này đó lần tính tiếp à, được một ít đồ này em đợi tới cả trở lại điểm cũ rồi biết gì nó bị mất về những đó không nè <clears throat> còn không tí nữa mình giao dịch lại kia đi à vẫn phiền đó ngon á ngon lành á đây nè bên này nhận được ít đồ nè chưa bói nè giờ bói cho anh em xem nè nhẫn nè dây chuyền nè một cái ngọc bòi bánh bảy vái chướng một cái bòi bánh bảy nè à, mày bán một tao nguyên bảy giò lúa mày bán một rồi thằng ép đồ ép tiếp rồi trời một chuyền khả bán 25 nữa này nè một giờ chuyền khả bán 25 cho anh em xem không mà kháng tất cả nè trời ơi giờ này mà kháng cả năm kháng cả 10 là vô tiền rồi trời ơi anh em à rồi hãy vào ép cái tinh sau Đây, giờ ép cái ờ, ép hiền tinh hết rồi em qua dương châu dương châu không đánh được tiếng quang ơi ở ờ, cái boss server em chỉ đánh được uh, tương dương thôi này quên là chỉ đánh được ba lăng thôi này ép hồn bính này ép này cho con này dây chuyền năm dòng máy bánh một không bánh 25 trúng độc bánh một nè vái thì bỏ luôn cái bánh một luôn dòng hai trời hình tinh một nữa ba nhân tinh một thấm rác rác nè cái chừng thứ bên cao nè lại đòi bớt mấy cái xu rồi đó có chặt rương nè đủ có khói chặt rương nữa Cái này chỉ có thể đứng chỗ góc đó đánh mà không biết bị còn bị kẹt góc không nè Kẹt góc còn đánh rất là khó Rồi tiếp tục Ba cái quần què này Thật rương Thích nhạc à con không cái này vô cũng chậm chậm, rồi ok <clears throat> rồi mở tiếp nè em ơi Hello anh mới vô nha Chúc anh em xem video vui vẻ em Ở video này Khải sẽ ờ, sang bắt ờ, lần bài boss xanh à, lệnh bài lệnh bài boss xanh đặc biệt Và Khải sang chắc nếu mà không ai phá Khải sang khoảng một rưỡi rưỡi nè Còn bị người phá chiều nha nè Và nói chung là cũng cẩn thận nên là Khải một lúc Khải thả khoảng ờ, ba con thôi nè Ai phá thì đi thôi Đó ai phá thì đi thôi Chứ không dám thả nhiều Không dám thả nhiều nè rồi ờ. không dám thả nhiều dạ dạ dạ không tiếng này chết rồi tiếng này bốc hơi Mình ngồi ngồi tí nữa đỡ nghe mi búp rồi thằng cái dây quấn thôi <laughs> đó cái dây quấn thôi nè thế yên vô đam cái nữa không dám thả nhiều anh em Thằng nhiều là giang hồ nó qua nó kết đấy Hello anh Trung Trần nha Không anh ơi Hiện tại Khải đang sang con đường môn nè Nên là chủ đạo đường môn phải kết thúc nè Đâu rồi, đây Chủ đạo đường môn kết thúc Ở đường môn chứ Đây Đó đường môn nó mới kết được dòng cuối nè không có phá nào kết được hết á đường môn thì nam động thôi các bạn đầu tu chấm chín lên à, nhiệt độ trong thành nè nhiệt độ trong thành rồi vào nhiệt độ trong thần đó nhiệt độ tấm độ nắm đọc những đường môn à, đánh thôi nè thiên à, đứng bên ngoài không dám đánh tại vì băng bóng này nó yếu lắm dở chết lắm ngày mười đứng chơi này ngày mười đứng chặn đường này đó. <clears throat> anh em đang xem à, đỡ lại một like chia sẻ chơi này em ơi cái máy của mình được chưa được rồi anh mát một nghìn cái đây có đại thành lậm một hương nang Năm đọc bên này nhặt được hai món, hai món sida, làm phôi thôi. À? Nãy giờ xanh này tướng phát này đang xanh này em ơi Anh em đang xem cho khá một like em ơi Rồi Lần xanh ba con không dám xanh nhiều em ơi Nó phá em ơi Rồi tiếp tục về thành Bói đồ Cái đồ nào cùi thì vứt vào làm hiện tinh luôn nè Dây chuyền nhẫn này như cũ nè Dây chuyền này Khăn lôi 9 Khăn lôi 10 Khăn lôi 9 Trời ơi Tính ra toàn rác không ạ kháng hổ 13 sinh khí kháng lôi 9 thân pháp 1 kháng lôi 3 kháng hổ 13 trời 21 20 sinh khí luôn rồi toàn rác thôi em ơi vào làm hiện tinh hết vào làm hiện tinh hết em ơi toàn rác thôi em ơi vô hiện tinh này hiện tinh này một này Trời, toàn thần tinh một không vậy? Nó nhỏ vậy. Tổng đồ 3 dòng em ơi, hơi hơi cùi. Rồi, thần tinh một nữa. Rồi à, tiếp tục ra thả tiếp em ơi. Một ngọc bội cũng được được một tí cho xe. Bội tao xàm quá. Cái gì vậy? Trời ơi, này nó quên nhau dưới đất đầy vậy. Tiếp tục. <clears throat> Bọn đi phá lách à, còn lâu đúng rồi đi phá lắc thì nó tạo ảo tạo xe nó cũng khá là lâu nè nên là mình đánh góc lắc thì góc này thì cũng khá là ổn nhưng mà hơi hơi chậm một chút thôi đánh nó không được nhìn đánh nó không được nhanh thôi hơi chậm một chút thôi đúng rồi đưa điện thoại ba coi tin ơi tin tin điện thoại ba nhanh lên tại đường môn anh em đánh, đánh, em đọc đánh anh em hai con đánh thôi rồi kẹt gấp nữa rồi à vô gấp không đánh được anh em ơi chịu luôn á vô gấp thì có thế yên thôi nè kẹt góc lắm không đánh được à, nó kẹt góc lát thì khó chịu dữ ta kẹt góc lát này Cà ơn Kiện cũng lép khó đánh Kiểu này phải đưa em ơi vô sâu trong tí Rồi đứng góc ngoài này nó lắc quá Nó bị dính vô kẹp giá tường là không đánh được nè Chỉ có Thế Yên đánh thôi Làm gì làm đường môn đánh được sẽ lên đam nè Còn đường môn đánh bị kẹt góc là chịu rồi Trò kẹt góc rồi nè à, Mấy con này nó chạy lung tung quá nè mà kẹt góc rồi à, kẹt góc đánh lâu vậy đấy khó chịu gơ nè chết này, lâm này, họ này, chỗ này chỉ có thiên yên đánh thôi bến tàu nó phá bến tàu đánh nhanh hơn đúng rồi do bị kẹt góc lát đường môn hút mana không được em tại vì đường môn khả năng không cầm hút hút năm này mà chỉ cần kẹt góc lát thôi chỉ cần kẹt góc lát là không là không hút được rồi em anh này chỉ cần kẹt góc lát là hết mana nhưng mà nó có túi tớ đang phục hồi lại được anh nên là hơi lâu rồi nè Rồi đánh hơi bị chua luôn góc này nó bị góc lát chỉ có thấy yên đánh thôi rồi tiếp tục này muốn lần ba con nè lần ba con là hợp lý nha em anh em đang xem thì đỡ lại bắt 40 này khá một like chia sẻ chơi nè ơi tiếp tục về thành đó đó giờ thành này được bóng nào thì cấp không được thì shop thôi không được thì làm hiện tinh thôi nè rồi bối cái này như cũ nhận thắng lôi 3 nhận thắng lôi 5 trời ơi gia truyền vẫn thắng một thắng lôi 26 rồi nè vãi nồi ngọc bội thông pháp ngọc bội sinh lực lực thông băng 15 20 thông băng Máy bánh 2 Trời ơi Dùng 2 anh em Ui Sinh lực 160 Khăn lôi 13 Ngon vậy Không băng Trai nhắm máy bánh 1 nữa còn là máy bánh 1 anh em Vãi liên thiệt Thắng lôi 20 được này Thắng động Bình Ok cái này vũ cho C Thôi vô làm phôi thôi Được vài món nè Ờ Trời, tổng hình tân mộ không Mấy bánh mộ này Mấy bánh mộ cầu bánh bộ này. nhắn này sang lượng lực cho xe cũng được này máy ngọc bò ít người xài tình mấy tình hai rồi cộng mấy cái đồ đồ được được vô này đỡ cho anh em trong bang ai ai cần thì đói nè ai cần thì lấy đói ngọc bò nè, bây giờ được hãy đưa ra cho anh em đọc ngoài này nó giữ luôn được đọc này nó giống một rương đồ cũng được nè tiếp tục anh em ơi hello uh, cậu mực nha ok anh em ok là kéo nó lên cái, cái góc góc nhọn này thì đánh được không đây cái góc góc kia nó đánh kẹt góc lát không đánh được kẹt góc lát đó chỉ có thiếu yên đánh thôi có vẻ chỗ này ổn định đó nè rồi cho thiếu yên lên đúng rồi cái này được đấy cái này được ổn định đấy nè này ổn định đấy cái này có thể có vẻ đánh nhanh đấy mở thêm con nữa đúng rồi cái này có vẻ ổn định đấy này cái này có vẻ ổn định đấy à, nhật đô lúc này ổn định đấy nhật đô trời ơi kẹt gấp nữa rồi em ơi à, cái gấp khó chịu gơ gốm bánh tàu vẫn ngon nhất anh em ơi bánh tàu vẫn là nô một có nhẫn mộng này còn một con mộc một con kim À, anh em bang tối online anh em ơi Anh em bang trưa này anh em ộp hết rồi Cái này boss này em em solo một mình được mà Boss ở đâu Boss này solo một mình cũng tốt có hút mana hết mà ra đây like nè anh em đánh lộn ngồi bánh tàu chiều chưa nó sẽ ngừng mất từ 1 giờ đến <laughs> giờ ra đánh qua bị phá liền bị phá nè không biết này ông này phải băng mờ không <laughs> gì con trời nó kìa gấp khó chịu rồi luôn nè nó kìa gấp bị ờ, góc này phá khó chịu quá nè em ơi còn góc này nó nó không đứng bót một chỗ á nó cứ chạy qua nó chạy lại nó chạy qua chạy lại nè cứ chạy qua chạy lại chạy qua chạy lại chua hai con nữa nè em ơi cho con mọc này chết rồi nó cứ chạy qua chạy lại nè không nên là đam nó không có dồn được với lại cái đam góc này chỉ có thiếu yên thôi hello anh em mới vô nha hiện tại khả đang à, săn bắt à, lệnh bài bắt 40 và cố gắng tìm siêu phóng nữa nè anh em đang xem và đỡ lại khả không like chơi nha anh em ơi trời chua chua kinh hồn giấc mộng là nó chết trước à kìm đến xong kìm nó trâu lắm nè kỳ họ đánh kìm đuối lắm cho ở gì kiến một món rồi à, Chui Cứ chạy qua, nó chạy lại, chạy qua, chạy lại Mất đam Còn một kia mà em ơi Nó chạy qua chạy lại em nó khó chịu Vãi thiệt Phụ đam luôn Phụ đam luôn cho nó lẹ này ngừng chết ngừng lại rồi ngừng làm đồ đó ok về thành anh em chưa biết được gì nha đây bói đồ dây chuyền ba dòng ba năm dòng nhận thắng lôi 15 mình bánh hai <laughs> đâu bánh hai dòng hai không lôi 25 ngon ngồi ngon đẹp luôn hai cái hai cái bò đẹp luôn miếng hai lô 23 ừ, ngon kháng độc 24 mày bánh hai trời ơi à, cái này ba 30 khắp mày bánh ba là ngon luôn nè trời ơi này trời trời ơi cái nhẫn đẹp luôn anh em ơi còn còn mày bánh mà còn mày bánh đến 3 phút lận Trời ơi Bánh bánh một nữa Vái lên Vái lên Loài hạt xấu Trời Ngon lành cành đào nè em ơi Một nhẫn bánh khăn Một nhẫn 30 mà may mắn dùng hai mất may mắn dùng một thắng lôi 30 dùng hai tiếc dữ ta tối nè nồi lực nè nồi xấu bánh một nè phái gì hai ba trời tầm này tính ra kháng cao đẹp gơ luôn nè trời mấy bánh nè nó 15 gia truyền thì vào shop đi dây chuyền không có gắn cả vào sốt đi rồi à, đẹp gơ luôn tiếp tục tiếp tục bốn con tiếp tục anh em ơi một hai ba bốn đừng phá là được phá mệt lắm rồi nè mà phá mệt mỏi lắm rồi tiếp tục truy tìm siêu phẩm anh em ơi góc này đánh thứ yên là ok lúc này đánh thấy yên ok còn đánh mất phái kia anh thua nè đánh mất phái kia thì ờ, đánh đường bồn khó anh quá gì à nhặt được gì không Đã ờ, mất tiêu rồi có một con chớp là không nhặt được gì vậy ta à nhiều con kia nó nhặt hết rồi thứ yên bên kia nó nhặt rồi ta Ủa, chết một con mà không có đồ nè áo thiệt sự nè bốn con không con nào nhặt được đồ luôn vãi lên chưa bốn con không con nào nhặt bốn nào luôn như được đúng với một ngọc bội thì phải đúng là ngọc bội một ngọc bội nữ toàn rác trời ơi cái nhận đó mà kháng lôi 30 dòng 1 là có tiền em má dòng hai hơi canh dòng hai kiểu gì mà kích được mà hơi canh bắn này rồi à, đợi xong con này khả đi đổi em bắn nhau nè rồi cắn bình thiên sơn bù thôi Hai, vui độ như rồi thì à, thiếu của mình may mắn của tống kim và may mắn của một hai cái may mắn của cái kia vui ra thì uh, ờ, mỗi cánh bình có tửa bù thôi nè mà là khi nào cái này ngon không? chưa biết được nha lần sau cái này khả đi đổi như nè bói nè khấn lôi hai khấn lôi 11 đấy trời ơi may mắn ba nữa trời ơi má đẹp dữ ta trời ơi đồ ngon lành cành đào luôn nè may mắn ba khấn lôi 29 nữa chứ vãi cành linh may mắn ba khấn lôi 29 ngon lành canh đào trời ơi đẹp dữ ta cái đó mình bắn dùng mình thắng lô 13 thắng họ thắng họ trời thắng họ 25 dòng 1 không có gì luôn thắng lôi 3 thắng họ thắng lôi 5 thắng lôi 11 thắng lôi 10 thắng lôi 25 à được hai ngọc bội được hai trăm triệu cho cũng là làm cái lúc nãy ok ép hiền tinh này một này sinh lực cao không có gì hết hai này trời rồi được một cái cái nhận cái ngọc bội cánh lôi 3 29 đẹp luôn rồi Tên gì đâu không rồi Không lôi này Không lôi hành lâm Sức mạnh sinh lực lực May mắn Không lôi này Cái hỏi hành lâm này chắc bước shop cho làm gì trời Ai xa xa à, tiếp tục ngon lành cành đào ok sau khi đảo mấy bánh xong giờ tiếp tục nè em ơi rồi còn ít con cuối cùng chín con cuối cùng cho xong cái bát 40 này luôn nha anh em được gì nha tiếp tục một hai ba rồi dứt thôi đứng xa xa tí đúng rồi cho nó khỏi vô bot rồi để vô buồn vô buồn đó dồn vô đúng rồi lên đam rồi lên đam ngừng đam kiếm người bay gai 1, 2, 3 Cắn lông bình quá tụ mới luôn Nam Cha nó bị kẹt góc rồi Rồi quay nhiệt độ Tiếp tục thả tiếp này Xong bao này tiếp tục thả tiếp này nhiệt độ nè lấm tiên lấm tiên bụp bụp bụp bụp bụp bụp bụp bụp bụp bụp bụp bụp bụp bụp bụp bụp bụp trời đồ ra tiếp tục ôi sao nó không nhạc trời áo nha đậu xanh dùng lọc đồ nữa rồi đi lọc đồ nữa đậu xanh rồi uống gì vậy rồi xem được gì không được rồi cho vào phôi thôi nè khui hắn hỏi ba dòng hai trời ơi không có chón trời năm chón bốn mươi trời ơi siêu phẩm của mình em trời ơi sao không chón dòng một dòng cái Trời ơi cái này mình chọn 25 40 vòng 2 vòng 1 là đẹp luôn em sẽ lần cho 40 nữa chứ. Nhóm 130 30 trò sinh lực cao 130 Nội lực thở lực Ôi Trời ơi 25 20 Trời ơi trời ơi sao mà không ra vòng 2 dùm em em đủ chón vòng cuối rồi Đồ siêu phẩm này mà đó trời chón quá trời luôn em ơi Trời ơi trời ơi hai cái nhẫn đẹp gơ sờ luôn em À cái hỏi 25 kháng họ cái này là không qua chón kháng họ không có kháng họ lại chón cái này là kháng họ là không qua chón trời ơi là trời áo thiệt sự luôn á à mít siêu phẩm anh em ơi mít siêu phẩm anh em ơi giống đầm 30 rồi uống dữ ta nó không ra mà ra không tới luôn nè ra đúng lưng ương luôn nè ra không tới luôn đâu thiệt sự trời ơi ra không tới nè, trời uống dữ ta, à, khóc thiệt hai nhẫn luôn khóc luôn trời ơi à, chịu quá đẹp sinh lực cao không rồi chứ trăm trăm bốn bốn mười ba, mười bốn x không không tới nè đậu xanh ảo thiệt sự nè à, đúng ảo luôn Buồn quá buồn quá anh em ơi <clears throat> Trời cái nhẫn này mà thấy qua một cái Bù cái chón qua bù khăn họ lại là đẹp luôn em Trời ơi Tiếc gơ sợ Tiếc gơ gốn luôn em kẻ ghép rồi kéo nó ngoài đây kéo nó ngoài đây cho nó kẹt ghép vào đây mà đường bóng đánh không trúng còn kiếm cuối cùng đúng rồi lắm rồi, ok. Ờ, cái sẽ nhu tình nhà được. Mà server tầm này ai xài ít lắm. À, nhìn uống gơ luôn nè. Tiếp tục này, ra đồ nè. Ngọc bồi nè. Trời, toàn rác thôi. 130 sẽ lực cao. Ok, 540 nỗ lực cao, được được được, một cái ngọc bội 540. À, tiếc vẫn tiếc cái kia này mà. 120 sức lực nỗ lực thùng rác à 130 trời khó thế 130 một hành tinh Trời cái này là xíu chó này thôi chưa này mình chuyển thành sinh khí thành 40 chót là hợp lý luôn ngọc bội làm chậm 40 hợp lý dây chuyền ngọc bội dừng thằng pháp bốn này bỏ sốt đi nhân tinh một nhân tinh ba được một là được một ngọc bội 540 một bội 30 nhấn 30 nhấn khấn họ ok tiếp tục anh em ơi à, tiếp tục anh em ơi để giao dịch ít đồ qua chung là tí nữa khải sẽ chốt vật phẩm đồ cho anh em xem cũng có một khá ít đồ khá là ngon á ba bốn mươi chỗ dòng cuối rồi nè áo thiệt sự trăm bốn mươi trăm ba mươi Trời cái này bị đam chết rồi, nghe mười đang bóp ta. Cái này bị đam chết không? Nghe mười bóp cái coi. Nghe mười không bóp luôn, đậu xanh đâu má. đánh chầm chầm nhưng mà cảm giác khá là phê anh em nói chung là đồ đạn khá là ok đồ đạn cảm thấy chắc là ok rồi hai con hổ một con kim hai con hổ một con kim tao ra mè rồi phá nữa tôi phá nữa tôi một dây chuyền một nhẫn một ngọc bội một kim cuối cùng à, Thế thiên phủ đam quá này ơi <clears throat> Đồ mất con cuối này ít đồ quá Rao bang mua 20 kiểm chắc có mà Mua không có em ơi Trong bang tầm này anh em Vinh quá trời là mua không có luôn nè những đồ vậy rồi mít rồi qua đây qua đây má kẻ cũng gấp không quấn được nè qua đây qua đây không theo mình nè đúng rồi Ủa. có khi à, kiếm cho chuyện kháng cả coi rồi kẹt góc nữa á à, con boss này cứ nó chạy qua chạy lại có chịu thiệt tối qua bị mất rương không kiếm môn phái à thiệt đồ rồi bây giờ bạn mở máy phe này đi pha boss là cướp qua cướp lại nè nghe nói tối qua móc một rừng kiểu buồn phái khá là tiếc giờ chơi không lại báo đâu báo cái xe tám <laughs> rồi kiểm tra được gây vô em ơi xem có được gì em ơi Trời ơi, khán giả có 5 mà Violin Có 5 điểm à, Nam Chịu luôn á Trời ơi Khán giả 5 Sinh lực Sinh lực cao 120 Rác quá, rác quá Sức mạnh 14 à, 1 triệu 540 540 à, ngon hơn nhận mình đang đeo luôn sinh lực 4776 4776 cũng như nhau nè dòng 2 dòng 20 được một, một ngọc bò 500 nữa Rồi ok 14 50 120 này ơi còn có 10 vàng nữa Được một gia truyền kháng cảnh 5 nè À đâu đâu Kháng cảnh 5 điểm Chịu luôn á Chọn hàng tình 1 Kháng cảnh 5 À nhìn nhà truyền chán đời thiệt sự Nhìn truyền chán đời thiệt sự luôn nè vái thiệt Ờ bảo luôn hồng kim nữa kìa Ngon lành chưa ra một đường hồng kim nữa rồi anh em má bên kia ra một cái hồng kim nữa rồi rương hồng kim ngon lành chưa tiếp tục ra một vào rương hồng kim bên vòng bát nè này này xanh nè này, đó càng khôn nè nhất kỹ nè bảo rương mà vũ khí xấu dòng ở bà rương trong bì phôi sáu dông rương hồng kia mà nè trời ơi ra là ngon gơ nè ngày nay ra mấy rương quá nè xanh càng nhiều càng ra thôi xanh càng nhiều càng ra thôi nói chung vừa rồi như là ông ông chiến vào ly này ông kết được một con này bắt vào rương ngẫu nhiên này kết được một con <clears throat> từ từ sẽ có siêu phẩm mà. anh em nên nói bảo xanh nữa hả đồ tầm này em xanh không có gì em thấy hơi buồn buồn luôn nè xanh không có gì luôn ok quất thêm vài con là đỡ ghiền nha nè anh em bảo đánh tiếp ok đây còn nước công tác đấy tiếp tục vừa rồi đường ít đồ nè này đó ngọc bội 540 phục hồi sinh lực nhận 540 di chuyển kháng cảnh năm trời ơi <laughs> nhận kháng họ không có chón dòng cuối chịu luôn này cái này kháng họ là dòng 2 ok tiếp tục 10 con nữa Bước tiếp ok Chunata tiếp sắp ra siêu phẩm là anh em bảo sắp ra siêu phẩm là ok luôn tiếp tục đại mình bánh còn 12 phần 12 phút nữa nữa nè tiếp tục tiếp sắp ra siêu phẩm rồi đúng không trời luôn khổ máu luôn sắp ra siêu phẩm rồi khổ máu luôn rồi sắp ra siêu phẩm rồi khổ máu luôn khổ máu luôn nè một like chia sẻ cho anh em ơi xếp ra sản phẩm rồi đấy À, bắt này bắt 40 rồi nha anh em Anh em mà xem có ủng hộ thì đừng quên cho Khám một like chia sẻ chơi nha anh em ơi Rồi, lâm trô Trời nó kẹt gấp kìa, quấn không trúng luôn kìa nhiệt độ nè em ơi đường môn khải kết thúc nha anh em đường môn khải xếp được bánh 34 sẽ kết thúc nha anh em là 10 con nữa anh tối tối xem tiếp ok luôn à, nghĩ sao ra đồ cũng đẹp đó nè mà nó kiểu dạng thiếu thiếu thiếu một chút khó chịu gơ gốm à, mình nhận đồ siêu phẩm ra nhà đâu siêu phẩm ra nhà đâu siêu phẩm ra nhà đâu Nhìn anh đánh mà còn ngứa tay hả? À? Ok hello Nam Bi em ơi Ok em ơi Lâu rồi không thấy thằng em làm clip đánh lịch bài bot cho anh em xem Kháng cả 18 đi đúng rồi anh em Trời ơi bữa giờ kháng cả thứ 8, 10 rồi 5 Cứ lương ương lương ương Vẫn đang có em bắn nha Nam Full em bắn còn 10 phút là tại vì Khải cánh theo quạt chính đó Khải biết Khải canh giờ mà Rồi làm hết vô cho em Kiếm gia truyền kháng cả 20 rồi coi Nam Trời ơi, full đồ luôn à Cánh giái Liêm Hai tiếp tục này 1, 2, 3, 4 Rồi Về bói ngày tính sau Đó Mọi công việc đợi nó làm sao làm Về bói ngày tính sau Về bói ngày tính sau rồi nè đây Hàng về hàng về anh em chúng ta cùng bói đồ và món nào cùi khả sẽ bỏ vào cái thành uh, hủy này mà khả lấy hiền tinh dây chuyền sida nem dòng rồi chuyện xảy ra đêm giờ Mày bắn ba Trời ơi Có thể là gần phân set Gần phân set được bắn rồi nè Đậu sân Bắn ba giờ chuyện rồi nè Trời ơi Khánh lô 23 21 nè <laughs> Ngon ngon ngon Ok vô cái này cái này Một viên hiện tinh nè Tiếp tục nè Giá tiền bắn 10 Rồi yeah, Khánh lô 16 Khánh binh 13 30 Khánh lô 24 Ok cho xe nhận con lôi 10 Nhân lôi 18 Trời ơi 120 sốt luôn Tiếp tục Tiếp tục anh em 13 30 tất cả 20 là bỏ nhảy cho con đi chơi một số liền 20 40 trời ơi cái ngập bội chứ vậy ngập bòi nữ không ai thèm xài luôn nè áo nó 16 nó 13 nó 16 13 số ở đây tiếp tục còn gì nữa không dây chuyền 1930 lô 13 sinh lực cao lô 11 lô 24 lô 10 lô 18 120 trời ơi lô 11 được đúng một cái gia truyền mình bánh ba rồi nè em ơi rồi xong tiếp tục ba cái này bước đổi cho c c nào xài c này mắng 24 13 sinh lực cao khăn đôi 18 khăn đôi uh, khăn đôi 21 mình bánh 3 trong hiện tại server này mình bánh bánh 3 là hàng hàng cao rồi nha anh em bánh 3 là hàng hot rồi đấy à, nhiệt độ ngay, à, nhiệt độ ngay, ok còn con hợp kim thấy lần sau nè tiếp tục đó cứ đỡ đường môn nó xử rồi đường môn đã đánh từ từ từ cùng chết rồi tiếp tục nè anh em năm sáu cái chuyện kiếm cái chuyện kháng cả coi 19 30 cái đấy, làm chầm 20 xong pháp anh thua 520 sinh lực trời ơi 520 nữa toàn làm 120 không 120 nè vô shop cho đó làm gì giờ 120 nè trời ơi ba cái như nhau tiếp tục lại 520 nữa vãi thiệt lại 520 nữa vãi vậy rồi xong luôn nhận luôn thắng rồi nhận luôn trời cái này mà làm chậm 40 cái nhận cũng được rồi nam trời ơi cái gia truyền này shop cho làm gì giờ nhận thân pháp rồi còn shop này hết rồi xong không, hết được còn rác anh em ơi 120 120 Thùng rác này Trời cái này mà gì cái nhẫn là đẹp luôn em ơi Nhẫn mới có giá Giá chuyện không ai xài luôn Lôi Lôi 18 À cái lôi 11 vô shop đi Lôi 11 phèn lắm rồi em ơi thằng này ai xài cái lôi 11 nữa Rồi xong Có được bao nhiêu hành tinh nữa này Nãy hành tinh khá nhiều nè Đây Được thêm 7 hành tinh 1 này 3 viên hành ờ, tinh 2 này Rồi 3 viên hành tinh 3 ngon Có hành tinh nếp đồ này em ơi Có hành tinh nếp đồ rồi Rồi tiếp tục Còn 4 con nữa nè Cố gắng kiếm cái chuyện kháng cả 20 mà chua quá Hello Nam mới vô nha Hello Nam Trời ơi à, giao dịch cho ờ, con nghe mi giữ mấy cái đồ á khỏi chặt rương bói đồ cho sướng rồi nè tại vì mấy món đồ này xe có thể xài được á trong bang có thể xài được á mình có thể vứt anh em trong bang cho cái chuyện này chuyện bánh ba này trời cái này nhẫn là có tiền cái này quá nhẫn là có tiền rồi nè chậm bốn mươi rồi dây chuyền sao không ai xài chứ một hai mươi được cao hai mươi bốn mươi thố rồi chứ dây chuyền cho xe nào nghe mi mang được anh em đang xem ờ, xem bài bot bắt 34 này để là khả một like chia sẻ chơi nha nam bốn con này ô hết tiền rồi đây làm tiền thêm rồi. đầu gần gần gần ngầu ngầu chứ có khi nào quất hết nguyên rương luôn nè ngầu ngầu khi nào quất nguyên rương luôn nè còn cả đống này nè đây này đó ghiền ghiền ghiền có thể quất nguyên rương luôn quá anh em à, muốn quất nguyên rương luôn thì like chia sẻ mạnh anh em khẳng quýnh hết nguyên rương rồi nhanh nha rồi <laughs> rồi chuẩn bị nhiệt độ chuẩn bị lên đồ năm con anh em à ra nào này like tới tối luôn à anh Đo Thành Nguyễn anh like sang uh, ờ, lần bài boss xong Chắc anh ộp một giấc rồi anh ngủ một giấc tối mới like lại chứ Số đồ đông mày Ok nè Số đồ đông mày Đây Đây Đây Quất luôn phím 1 Ok Nam Bi ơi Quất luôn nha Nam Quất hết lưng này luôn nha Nam Cái đao mới phát sáng rồi nè Đao này mới phát sáng này Đúng rồi, cho hết luồng tối quốc quốc đại. Ok anh Hải Ngô ơi. Ok, chuẩn men luôn. Quốc hết luồng tối quốc quốc đại nè ơi. Quốc đại còn gần 20 con lận. Ok anh Phone Mini ơi. Ok Chunata luôn. Hôm nào em đánh cho em mừng set may bánh nha. <laughs> em cứ em cứ mua đi vô anh đánh giùm cho. Set bánh này à, anh vừa đấu giá xong đó em. Hơn 3 triệu ấy. <laughs> khi nào đo, em em vô server đây anh đánh anh phụ đánh giùm cho anh lóc ạng đánh giùm cho ok chôn ơi rồi kẹt gấp nữa rồi ô xanh còn hai con cuối này một khi hai con cuối nó kẹt gấp khó chịu lắm luôn nè cứ nó chạy qua nó chạy lại nè là nó bị kẹt gấp còn hai phút nữa ăn hết hai cái hai con này nữa bắt đầu là cắn miếng bánh mới rồi nè hết hai con này là cắn miếng bánh mới nè còn hai phút thôi lụm này có một nhẫn một dây chuyền này còn khoảng tầm 30 con nữa em ơi tầm ờ, hai mấy ba mươi con nữa tại khả năng xanh à, xét động sắc anh em đây xét động sắc nó một sẽ vời anh em 31 phần trăm 34 phần trăm nhận may mắn 25 nhận may mắn 3 ngập bòi may mắn 3 dây diện may mắn 3 đó nói chung cái nhận này đang nô một server luôn nè khải xanh chủ yếu hồi xưa khải đấu giá khải chủ đạo lái xét an bang mà lái không được nên là khải lật ngược vậy là khải lái cái top 3 khải lái cái nhận này thôi ok ok anh em luôn Đấy không đừng động Mấy con kia mình nó chạy lon ton lon ton Khó chịu gơ luôn Do họ kim là khó đánh nhất nè nói chung là em có cứ ờ, có trải nghiệm thì vô đây anh hỗ trợ cho lấy mà đánh thôi trời ơi nó dính góc đánh không trúng rồi này mà thằng quỷ này đứng kiểu là kỳ hả ta phụ nó mấy đam rồi trội lên đam luôn kìa mấy chục ca kìa nè không đánh trúng mới đâu chứ rồi à, đánh tao đây Đúng rồi Đánh tao đây đỡ được môn đánh mày Đánh tao đây đỡ được môn đánh mày Đúng rồi Đường môn kết thúc nó Làm gia truyền kháng cả 20 hồi kiếm nào Hồi giờ xưa giờ xe server này chưa có một cái gia truyền nào mà nô 1 20 à, nữa nè Chưa có luôn Có một gia 19 hồi thổ à, của anh Phong Cà anh mua từ đầu đến giờ đã xong rồi Rồi Về bối đồ Trời này đánh hơn một tiếng rồi anh em ơi Vẫn chưa có cái nào gọi là siêu phẩm luôn Toàn những mấy cái món đồ bình bình thôi nè khui này sức mạnh xấu rồi cho vào luôn trời ơi xấu dòng 540 trời ba như chuyện 540 đầy luôn nè tấn hỏa toàn toàn đồ rác thôi em ơi trời ơi sinh lực cao này nọ toàn rác thôi rồi tiếp tục cứ ờ, xem đánh đầu bói đánh đầu ép đánh đó nè Ngọc bội sinh lực cao Không có gì luôn Đúng rồi nhận đó em kết hết đồ mà Trời ơi gia truyền này nè Trời ơi đồ đẹp gơ luôn nè Mà không khác tất cả Trời ơi sinh lực nè Đúng là đồ siêu phẩm Bằng đồ đẹp Nó ra toàn đồ đẹp không nè Nhóm 120 Trời ơi Nhẫn sốt luôn Nhóm 120 Xong phải 40 trời Sinh lực một lực này Cái này được này Trời ơi Giá trị 140 Trời 17 30 14 40 Trời ơi là trời Đù Khó cơ nha Trời đánh được mày boss đấy mất mớ tiền rồi em ơi mày chưa ra được siêu phẩm tổng đồ lương ương lương ương thôi nè tổng đồ lương ương ương không tầm 20 sốt cho là gì trời 14 40 30 sinh lực cao thông pháp trời ơi đồ ra khá đẹp luôn nè mà còn dòng gì đâu không à thôi mấy cái này cho xe thôi biết sao giờ này, trời ơi là trời Nè, đó, 6 dòng đẹp chưa? Thân pháp 530 sinh lực nỗ lực cao, đôi nữa. 1440 bằng uh, set định quốc thì mày ra. Cái này cũng vậy, 1330. 40 mà cái gia truyền mất. Đó, ok, tiếp tục. Rồi, cái này phải ra đánh tiếp rồi em ơi. Đánh như nào ra siêu phẩm thôi. Hai chục con nữa. có ông tu nào từ cánh lách từ cánh lách phi tóc lên bài không có nha anh ơi có nha anh ơi anh em donate khải mua lên bài bot đi nhận đó kết hết đồ luôn hả đúng rồi anh phát lô ơi nhận may mắn hai lần là kết hết đồ luôn nha rồi tiếp tục giao dịch cái thằng đến bắt này là bắt 40 rồi nè nói chung là hên xui cả nè chứ đỡ mà này nọ cũng khó anh tài sơn tama nè sang cái bảy con này ra được gia chiên đó mình gặp 100 con này mình chưa có gia truyền kháng cả nào trên 10 luôn bái thì nãy ra truyền kháng cảnh đem hợp kim nữ mới đâu chứ rồi hợp kim này chắc phải cho thúy yên phụ đam à thúy yên thì trừ trừ khi nào mà phụ đam hợp kim thì thúy yên mới đam thôi nè tại vì thúy yên đam mấy hồi kia chết nhanh lắm không không ngừng đam kịp nên là khải đa số là cho đường bộ nó đam thôi còn ví dụ hợp kim thì khải mới bắt đầu cho con thúy yên nó đam phụ rồi còn tí máu đầu đầu là khải ngừng anh ăn bánh rồi anh em anh ăn bánh rồi à, nhỏ gơ gốm ơi ngừng đam máu đỏ rồi kiếm gia truyền kháng cả kim này thối thì cũng được trời hai người kim nữa kìa góc khó chịu quá em ơi má cái đứng cái góc này khó đánh vài đói hello anh em mới vô nha chúc anh em xem video vui vẻ anh em ơi khải mà đỏ thì sập server đúng rồi chứng lê ơi khải mà đỏ là anh em lại bảo anh tuần đồ này nọ mệt lắm <laughs> Nói chung là hên xui cả anh em má chưa bao giờ mình sang được gia chiên nào kháng cả 19 20 luôn nè cảm giác chưa bao giờ luôn nè sang lần này là bắt 40 rồi anh em đủ hiểu rồi chưa bao giờ nào có cảm giác mà gọi là sung sướng ờ, tục đỉnh đỡ cái sân boss này có cái cảm giác để mình cố gắng mình sang thêm nữa đa số cả sang thêm ờ, cả sang tầm chục lương đến 15 lương là khải muốn chán rồi nè mà mỗi server còn 15 đến 20 rương là chả có gì khai muốn chán rồi này chưa có gì luôn à, nhật đồ gia truyền không có chuyện luôn không có chuyện luôn con này có chuyện không chắc chưa được móc may mắn hả hên xui à tại vì anh xài tay ma anh có mang may mắn bao nhiêu đâu mà vẫn ra đồ đó nè chung là nó không xui nhân phẩm một phần còn cái móc em bán thì cũng chưa rõ tại vì hải đang mang móc 34 rồi ít đâu cao nhất server rồi mà nó không ra nữa em cho nó ra thì mình lại ngon mình có ít đồng rồi có đồ mình mặc rồi đấy chưa vẫn có siêu phẩm chưa có siêu phẩm nào luôn nè chỉ mong ra cho chuyện kháng cả này nọ trời ơi toàn ngọc bội không thôi không có siêu phẩm rồi kiếm gia truyền mà nó ra toàn ngọc bội này nọ thôi em ơi ngọc bội gia truyền rồi giờ tiếp tục vô hiện tinh tiếp à, tiếp tục hiện tinh tiếp thôi cánh cái này nó hết rồi đừng có phòng ngó này chặt chỗ rồi hiện tại đang thiếu điểm tống kim mà mua không ai bán rồi nè anh em ai có điểm tống kim không bán cho 10k mua quân huy với thiếu cái quân huy nữa anh em ơi nãy giờ xanh gần hai chục con thiếu quân huy khó chịu vãi trời ơi nhận xấu dòng nè anh em không có chón không có ngõ ôi trời ơi suy đa quá đợt em cao lắm là 12 14 đúng rồi 19 rồi khăn đôi 8 sốt dây chuyền kim sốt khăn lôi sốt một cái sốt một nhân tinh 3 hợp lý luôn ba có nhân tinh ép đồ khăn lôi 25 mày bán hai trời ơi là trời mày bán hai em. các đọc tán xuất bản shop luôn shop luôn tin hai à tin một sáng nay chủ yếu kiếm hình tin để đọc đồ nè phân lôi sức mạnh trời ơi xúc mạnh nữa sức mạnh hai đây sinh lực nội lực ừ, cái này ngon á cho em ba ngon này Sức mạnh 14 Không lôi 25 Rồi toàn rác mới rác thôi Thằng Pháp xấu, Bỏ thằng Pháp xấu rồi để dòng khác thôi Thằng có đỏ không Ôi Dương Thanh ba luôn Ê Nhận kim ngon này Sinh lực 139 luôn em Độ lực 151 Nhận kim ngon Không ăn kháng hơi tiếc mà Mà cái này lấy sinh lực cho võ đang được Cá ngộ 19 này uh, à, sinh lượng lực cao này này sức mạnh này này kháng hồi chó số mười 14 này gài có rồi vô sốt luôn đi chặt gương đây vô shop vô shop mình tin mình tin tin một rồi. À. rồi ok tiếp tục không có điểm tống kim nè mình uh, thằng, thằng tin ba này đó có thằng tin ép đô đó rồi tiếp tục mua quân hy nữa nè mà không ai bán nè xin đồ c lý có chân sức cấp 10 sida đổi Rồi ờ, tiếp tục anh em ơi Đéo giờ cho xe ra Đang đánh ngon thì hết bot nè <laughs> Đây Đây người được gì đây một hai bốn ô một hai ba hết chỗ chứa rồi đây mà Rồi Được bốn ô thôi Rồi tiếp tục thả bớt, Ra rửa chiêu rồi đi khui vậy à, Tiếp tục anh em ơi tiếp tục bốn con tiếp theo trời ơi trời ơi nó quýnh ngày mười thốn rồi dứt nó thiên phụ đam cái này em ơi đây lụm đô ngừng đam rồi đó nè cố gắng tìm ra kháng cáo này nọ cho nó sung sức thôi mình vẫn chưa ra nè đó đồ đạc rớt này thủy này kiếm nhẫn chón kháng họ 40 rồi chón kháng họ 40 rồi đó, ok có thể là full đồ rồi với một gương đen ừ, ừ. bậy bà tóc bài trắng bài trắng như mày nào đang kia chơi đây kia chơi rồi bói ờ, rồi một, một phút nữa ba ba bật điện ba bật điện lên ba trong chơi chơi máy tính được không ừ đó bác bật điện rồi. rồi tiếp tục anh em ơi tiếp tục tiếp tục khui đô tiếp tục khui đô tìm nhân phẩm cho số này có hai dây chuyền ba chuyền mà ta không nữa không bên 15 vô không bên nữa má tôi chuyền không bên không rồi vô luôn một hiện tinh dây chuyền thủy vô luôn Trời chừng thị xấu dòng vô luôn Ngọc Bồ Thủy xấu dòng luôn Trời ơi toàn như đâu không Trời kháng hộ cao Không banh Không banh Toàn ba kháng banh không Này sốt vô sốt hết Linh ba Cho số anh em ơi Kháng hộ 17 Không banh băng hai ba ba mươi băng này vứt này mình ra mi trái sẵn băng xe bò trái sẵn băng được bò này rồi vứt luôn sinh lực nỗ lực trò sẽ dùng sinh lực nỗ lực cao không ấy chứ đến đâu tình mới, viên tình ba rồi, họ tiếp tục ngọc bồi kháng hỏi 19 bỏ luôn này Nhận không 0,25 Trời ơi Chón 20 40 20 5, 5 điểm rồi nè vãi lên Trời ơi nhận 0,10 11 0,15 0,3 0,13 0,25 Trời ơi hai cái nhận không 0,25 vãi chưa Hai nhận không 0,25 anh em ơi Trời bán ngọc bò này vứt cho nó làm gì trời Hai nhận 0,25 không có thời gian đọc ủa cho nó bị đơ ra ngoài đấy hai nhận kháng băng 25 rồi từ cái cái nghiệp bội kháng một ở à, dòng một này có thể có người xài này đi năm hình à, vũ khí thủy có thể xài này số không không có kháng cả này mình xem cái chuyện này sợ ra chuyện đẹp gơ luôn không kháng cả đâu đâu thiên đâu có đánh đâu kết thúc thiên hãy đứng nhìn mà kết thúc gì vinh thái thiên bốt gần chết là đã ngừng đam rồi ngừng đam tất đam tất đồ sát là nó đã tất lùng đam rồi Thiên Tân 2 tiếp tục Kháng hổ 13 vô luôn Trời ơi Không băng nè chúng độc sinh lực cao Không băng 15 20 Không băng 25 Trời ơi chống 20 40 13 Tròn rác thôi em ơi 520 triệu Rồi Cứ yên tâm đấy tiếp tục tuần mới lỡ rồi anh em ơi săn hết luôn không có ngại kháng băng 25 này đó nhận băng 25 này ngon chưa đó rồi nhận băng 15 20 này cũng si đa quá này cũng si đa quá băng 25 ở này hai nhận kháng băng 25 đẹp chưa đẹp không trời ơi thiếu thời dân cũng đọc thời dân cũng đọc này kháng băng cũng đọc này 23 30 này đó hai cái 19 này chín căn hộ này sinh lực uh, sinh lực nỗ lực cao cho đừng bộ cho gió đang này ok rồi gần gom gom dư được ba trang sức ngon ngon nữa nè ba trang sức ba rương trang sức ngon ngon ấy <laughs> ép một mớ trang sức rồi còn dư thêm ba rương trang sức nữa nên thấy gơi gốm chưa vậy con rồi tiếp tục này một hai ba bốn quốc hết luôn này mày rồi tới hai hồi kim phở họ phụ miếng phụng hết này miếng phụng hết này hai người họ à vô gắn đèn à vô gắn đèn đúng rồi rồi mừng đi đây khán hội hỏi không bay được rồi à, à khán hội nhầm nhầm à khán hỏi này mà trời ơi cả nhìn nhầm khán băng nè khán hỏi khán hỏi đúng rồi ngon trời ơi chính xài luôn trời ơi nhầm nhầm nhầm ngon quá em ơi Trời ơi, nãy tưởng không băng anh em Quá đẹp luôn Rồi ok giao dịch lại xài luôn anh em ơi tránh xài luôn hợp lý Trời ơi, nhìn do nhiều kháng băng quá mình cứ tưởng kháng băng anh em đủ lú luôn anh em sinh nhiều quá lú luôn anh em Trời ơi, sinh nhiều con thành lú luôn anh em Đây trời ơi nhận kháng băng dòng một quá tuyệt vời luôn Tưởng kháng băng anh em Đây trời ơi quá đẹp quá đẹp quá đẹp quá đẹp Ngáo rồi ngáo rồi trời ơi Mình cứ tưởng kháng băng anh em Trời cái này thêm kháng thêm chó nữa Đẹp luôn nó một luôn em Trời ơi là trời đó anh em rồi khả mang luôn nha anh em trời ơi quá đẹp đang mang nhận khá xì đa 21 rồi nè đó rồi vô quá bình luôn thiếu cái chón thôi nè thiếu cái đó cái chón thêm hai chón 20 nữa nô đẹp luôn rồi 20 40 là đẹp luôn tại vì xe vào kéo xe nè chỉ cần 20 30 là cũng có thể kích chón được lên 80 rồi rồi lùm đồ quá ngon quá ngon đúng rồi đúng rồi đúng rồi anh em cứ nghĩ đây đồ xanh nãy giờ gặp một rương lữ là ai iPod rồi anh em thấy không mà không lú sao được đúng chưa sao mà không lú được <clears throat> rồi những bị nhiệt độ tại may mắn khải còn 14 phần trăm 14 phút 14 phút nữa ba 11 con được ba món kia lời đúng rồi lời rồi làm độ quá cha hai cái nhẫn hà nè hai cái nhẫn hỏi anh em hỏi thì những mong ra nhẫn đồ một như chìm một ngọc bội rồi hồi kim kim Trần Thiên phụ sức cho Thiên phụ xíu như nha mọi người họ kiếm đánh lâu lắm kiếm đánh lâu lắm đó Thiên phụ đó rồi Thiên phụ mấy coi Rồi, phục vụ nó xong rồi Làm đô Nói chung con bot này đa số là trang sức rồi nha Nam trang, Đa số là trang sức cấp, cấp 10 nha Nam Nên là đợi đi, đi ép ờ, đi, ờ, đi ép hiện tinh nhiều được Nam Server này hiện tại bây giờ nó ra bot, bot đài quên bot, bot đặc biệt là nhiều Nên là hiện tinh cũng khá là nhiều Để cho ra ép đồ cũng như ép ờ, hồng kim môn phái nè Đã ra đồ phổ hồng kim môn phái rồi độ kẹt gấp ở đâu Kẹt gấp ở đâu Đúng trong này chết nữa rồi đúng lên hai đầu kim anh em ơi kiếm cái chuyện kháng cả kim nào nãy giờ vẫn chưa ra chuyện kháng cả đâu trời kẹt gấp nữa rồi anh em ơi má con quỷ này hai đầu kim đánh thì đã lâu kẹt gấp nữa đúng rồi quá pin luôn em ơi cái đó thêm chống 30 20 nữa trời ơi, theo xe khỏi trơn ui cái gì mà con kim đúng một cái nhẫn hờ kim vậy phái lên con kim vừa rồi chết đúng một nhẫn hờ kim luôn nè trong này khai thả tiếp đây tao đánh rồi đúng một nhẫn hoàng kim vãi thì mình chết hoàng kim này các nè đứng này hoàng kim đứng lâu quá anh em đang xem bắt 40 xem đường bài boss này thì đừng quên đỡ lại cho Khải một like chia sẻ video chơi nha em ơi à, Khải cảm ơn anh em rất nhiều nha nói chung là một lần này Khải xem à, một à, một rương rưỡi gần 100 con thì nó tương đương là Khải à, bay cũng gần 2 triệu anh em cũng gần 2 triệu vì động anh em không biết đâu mọi người chủ yếu anh em xem thấy ok thì cho Khải một like chia sẻ chơi nha cái tiền vàng này nọ gần gần 2 triệu vì động anh em gần 30 kim ấy chuyển đồ may mắn cho thiên luôn đâu được tấn tấn lọc vỏ cái chuyển đồ may mắn sao được cái nhẫn này thiên sao mang được mà đồ chuyển cho thiên chuyển kiểu gì nhẫn này thiên sao kích được mà đồ chuyển thiên cái nhẫn họ này chỉ có đường môn mới kích được thôi hoặc là năm độc sao mà chuyển thiên được chuyển thiên còn 9% phần trăm sao mà đánh hiện tại thiên này thiên đã có set 12 rồi nè đâu không không có đâu đây set 12 đây anh em đó xe bộ này chỉ mình bánh ba là cao rồi anh em ơi may mắn cao nhất khoảng là 34 thôi hiện tại 4 điểm trên đồng ngón tay anh em đó chỉ có 34 thôi còn cái khải cái nhẫn 25 nó khải nô một anh em vẫn chưa ra siêu phẩm thì không biết nô một kiểu gì đây vẫn chưa ra siêu phẩm nhỏ thiệt sự muốn cho nó ra này nữa mình muốn cho nó ra nó muốn muốn ờ, mình đỡ mình đường bộ nó cứu này bộ ra đây ra đây đường kia ra đây ra đây ra đây đúng rồi đường bộ xoáy này đường xoáy này con trai đó kéo ra được một sấy kết thúc này kiếm cái gì kháng cả kia ơi rồi còn tí máu không chết luôn rồi này đúng rồi sấy nó sấy nó sấy nó dừng kháng cả kiếm sấy nó lên đạp lên đạp lên đạp lên đạp đúng rồi làm gia truyền kháng cả kiếm đó có một gia truyền rồi nè rồi tiếp tục thả ngay lên bói tiếp rồi nào đó cho nó đánh mình đi uh, đi về bó đồ về bó đồ nè đây hiện tại có một diện hồi kim khải nhỏ cái tên đi cùng năm tháng thiệt luôn em đồ ông kia cũng đánh cái bảy con ra cho diện kháng cả 12 rồi thổ luôn ngon lành cành đào luôn má mình đánh gần cả trăm con rồi à. trời ơi gia truyền làm chạm 40 sao không phải nhẫn như một cái gia truyền mà ra làm chạm 40 thấy đâu rồi đâu đớn rồi trời ơi gia truyền kháng không có kháng cả sức mạnh 15 thôi xong ba gia truyền không có kháng cả em ơi nhận uh, à, ngọc bội 520 vô sốt luôn cho anh lành ngọc bội thắng độc 25 24 trời ơi hơi vô vô for cho nó lành tiếp tục tiếp tục nhận thắng binh 20 bằng sốt đi này sốt luôn ôi lại tiếp tục cái kháng hỏi 21 Trời ơi Làm 120 ba cái nhóm vô luôn Xin đa Cộng Nhóm 520 Bỏ vô luôn Kháng độc 24 Độ sinh lực lực là thấp quá Sức mạnh 7 Không có gì Vô rồi tổng ra Con nào đánh cho nó thả hả à? Con nào thả cho được anh em chủ yếu là người kết thúc vậy anh em Con nào năm chục con full rồi chục cái hiện tinh một full rồi Được uh, à, ngập bồi uh, à, Kháng độc 24 Nhận kháng ngọn 21 nữa này Sinh động lực này Giá trị sức mạnh 15 được kích đồ này Nhận kháng độc 24 trong 1 này là một giá trị 540 Trời Rồi tiếp tục Đánh boss Nóng gì? quá nhỏ anh em ơi Tối nay à, khoảng 7 giờ 15, à, 7 giờ 20 bắt đầu lên la tiếp nha anh em Lái thêm tiền đó, hiện tại bây giờ còn hơn chục con 400 vạn nữa quay sân nãy giờ gần bay gần hơn 3 ca dạng rồi em Một con 30 dạng anh em, bay gần 3 ca dạng này Rồi, tiếp tục Ngừng cho con à, đường bốn kết Ngừng cho đường bốn kết thúc để nó kết thúc bằng hỏa trước này hỏa mộc hai con sắp chết nè hỏa mộc thủy đúng rồi nhẫn này phải mua phải ờ, lấy họ họ, họ, họ chỉ có họ mộc cứ được thôi nè chỉ có đường môn thôi. Để dịch cái bất đồ rồi, cái chọc là tới như nè giật đồ qua nè một giờ chiều bỏ mấy cái đồ cũ qua nè và... ôi một nhận mới hai ba hai mươi rồi trời ơi hai ba hai mươi cũng được một sinh lực thấp quá nhận mới nè em ơi một nhận mới mới ra hai ba hai mươi Ồ, cái này bớt cái một nhận mới nè em ơi à, à ok một nhận mới nè nam đây Trời ơi khán 23 Trời ơi khán 23 chó 20 anh em đổ này chó 40 có tiền luôn anh em Đúng rồi nhiều nhiều đồ quá Nhiều đồ quá giờ không biết đi đâu mà nhìn luôn anh em Thiệt anh em xanh độ gần cả rương rưỡi lú luôn anh em à <laughs> Trời ơi Trời cái này chống 40 là vô tiền luôn em Trời ơi 23 20 cũng được Nếu mà đỡ mang thì vẫn kích được nè Vẫn kích được hiệu ứng chón lên 80 Nếu có ngày 10 thêm sâu Trời ơi Từ từ bóng kia từ từ bó nha nè Từ từ bó tiếp nha nè à trời chém ra siêu phẩm rồi em ơi xém ra siêu phẩm rồi em ơi lú rồi em à rồi hai cho chuyền ba cho chuyền bốn chuyền rồi rồi đủ con kỳ nó kẹt gấp nữa đây có một hộp kim hai con hộp kim đâu đâu đây hai hộp kiếm làm kiểu gấp một con hộp kiếm làm kiểu gấp anh em à rồi để cho nó xong con này hộp kiếm này khai cho ông thiên nó phụ đai mà em cho nó xong rồi hỏi đi hút xong rồi hỏi này đó còn một hở hở thôi còn kiếm này khải sẽ đưa thằng thí nhiệm phụ đang nó đó hở kẹt gấp luôn không ra nữa mà ra đây bùa này bùa đồng kẹt gấp luôn không bù được vào đây rồi chặn cái gấp nữa à, bùa vô vô bùa vô bùa họ chết này họ kim kẹt gấp rồi rồi đụng hòn cái được nó còn tí máu mà chạy lung tung rồi góc này biết sao nè, góc này chỉ có thiếu yên mới đánh được tốt thôi còn đường môn thì nó chỉ cần kẹp vô cái giá tường đó là không lên đam mà nó mất đam rồi. hỏ này đậm hỏ này hỏ một dây chuyền ok để phụ đam con uh, con hồ kim cá nha anh em thả thêm ba con nữa đi một hai ba cho nước cho nước vô buồn vô buồn rồi gì bó đồ cho anh em full đồ rồi tiếp tục à gia truyền nhiều có gắn kiếm gia truyền kháng cả mà chua quá còn 4 phút là hết đi bán rồi nè em làm chậm mươi thôi vô shop luôn cho nó lành trốn 30 vô shop luôn cho nó lành Trời ơi, cái cái ngọc bội chón 40 anh em. À, cái này dòng chó này chuyển lên cái nhẫn này đẹp luôn anh em. Trời ơi, tiếc rồi quá. Dòng chó này chuyển lên cái nhẫn là nô 1 server luôn anh em. Rồi chịu rồi. 120 rồi shop. Tiếp tục. Dây chuyền thần pháp 5 vô. Làm 120 vô. Làm 120 vô luôn. Còn đó. Tiếp tục. Làm chậm 20 Vô luôn 20 nữa Trời Thôi làm chậm 20 thôi Cho cái này làm chậm 40 là tiền luôn anh em Đẹp luôn sinh lực lực đẹp luôn em ơi làm chậm 20 tiếc quá Sinh lực lực trăm luôn ít đâu Chậm 20 vô số Nhận 520 vô số Rồi cho chuyện là mua vô số bán này số anh em ơi Rồi ra tiếp tục nhận đồ 120 này chón thắng hỏ này tinh ba này tinh một này 120 tới vô shop này trời cái ngọc bội trống 40 quá đáng tiếc ok tiếp tục là nhận đồ còn còn hơn chục con em ơi không biết siêu phẩm có hay không đây mà bay một rương rưỡi anh em bay một rương rưỡi rồi mọi người lượm đồ này ờ, hỏ này cũng mới hỏ trước rồi tại khả năng đánh đường môn thí hiền không đánh này mà thí hiền thấy đánh vào sợ nó, nó giật đau nó, nó giành mấy bánh của thí hiền họ chết trước này họ này còn hai con họ một con kim con kim chết con kim sống dài vậy đấy kim từ đầu giờ đã vẫn chưa chết em định lấy thiên quốc cho nó chết mới được đứng này là ám quá họ này hai ngoài chết này thằng quốc kim nè đánh thì quốc game ra chết rồi hello này mới vô nha anh em đang xem thì đừng quên ờ, ủng hộ video khám một like chia sẻ cho anh em bắt này thì bắt 40 khả năng lệnh bài boss rồi một rương rưỡi nè chung là tổng chi phí ở video này gần ờ, gần 2 triệu mọi người anh em xem ủng hộ khải một like chia sẻ cho là khải cảm ơn anh em nhiều nha nói chung anh em cứ ủng hộ khải sẽ cố gắng đầu tư sang cho anh em xem lâu lâu thì nó cũng lú lú một tí em tại vì nó thiệt là một mình khải sang anh em không ai phụ nhiệt độ và cả con thấy yên phụ này nó cả một mình khải setup hết một cái bài đánh này nữa nè một khi nhặt đồ có những món mà phải ờ, hơi bối lại rồi á anh em thông cảm rồi dứt con kim trước đã quên quýt rồi thôi trước đã một đam hai đam rồi chốt nào họ rồi chạy qua cứ nó chạy lại chạy qua chạy lại cái góc này chỉ có thiếu yên đánh là tốt thôi rồi đủ xanh full rương chưa ok hoàng kim này khải dứt luôn dứt luôn dứt luôn em ơi còn 22 giây dứt luôn đâm nhanh luôn anh em may bánh mới còn mưa còn 10 con sẽ ăn may bánh mới rồi nè 10 con sẽ ăn may bánh mới cái này 14 giây dứt chết luôn đó là thiên dứt chết không được ai dứt chết không được hello tài ngô nha hello anh em 7 giây mấy kiểu này đam luôn đam luôn phụ đam phụ đam không kiểu rồi hết may bánh rồi vuốt lại luôn em ơi hết bánh rồi hết may bánh rồi còn à, thiên sơn rồi. à, lỡ cắn mình ờ, quá tưởng hết luôn rồi giờ mua quýnh quá tưởng rồi đó rồi đó cắn đại quýnh quá tưởng này lỡ đâu ra siêu phẩm sao à đâu không đổi luôn hả ai à, nhặt rồi ok được hai uh, ờ, bó đồ này mà trên này nhặt hết rồi lo nhặt hết rồi xe bên này mỗi lần anh bắt mình ờ, khoảng 2 triệu không nhỉ không không dư tăng nguyễn ơi xe bên này mỗi lần anh bắt mình khoảng tầm một triệu quay đầu thôi cả even tiền vàng even tiền xu nha không một triệu quay đầu nha dư tấn nguyễn ơi chưa nói ăn được vật phẩm này nọ thì anh em có thể bán lại thì cao lắm là anh em chỉ tốn khoảng tầm 500 k thôi nè đúng rồi nhắn bốn mươi chưa có nè 20 lúc nãy nè gia truyền sốt nè sốt nè 520 nữa nè Trời Kim Tiếng nhạc nhỏ 520 Ủa ông này ông quanh mình dưới đất vậy À có một gia truyền làm uh, à, thân pháp 19 là kích đồ Rồi sao làm trăm ba mươi thân pháp 19 kích đồ trăm hai mươi trăm ba mươi thông pháp 12 Trời ơi toàn làm chậm thôi anh em ơi Chậm cái 20, 20 không mà mấy cái gia truyền làm chậm vứt nè Làm chậm chỉ ví dụ vô cái nhẫn làm chậm 40 được Hoài wow, nhẫn rác luôn Ngọc bồi làm chậm 20 shop luôn Làm chậm 30 Kháng độc 17 nội lực shop luôn Thôi rác thôi, toàn rác thôi em ơi 1 6 nhân 1 1 nhân mấy này được 6 nhân 1 này 1 nhân 3 ok ngon lành rồi là tiếp tục bạn này sẽ ép tiếp sốt luôn khải đổi may mắn nha nam khỏi khải đổi đổi may mắn tiếp tục 10 con cuối rồi đổi may mắn xong tiếp tục nam ơi còn 10 con cuối cùng dứt điểm thử được siêu phẩm hay không biết được nha nam ơi giờ chưa biết được được nó ra đồ cũng đẹp nhưng mà kháng quảng cao nhưng mà nó mất đi hiệu ứng chón hoặc là chậm này nó khá là tiếc anh em rồi thúy ngừng đam em đọc phụ đam tí nè em đọc phụ đam tí nè rồi em đọc ngừng đam nè ăn may mắn nè ăn may mắn nè một hai rồi lụm đô thủy nè biết cái siêu phẩm hay không đây siêu phẩm nào có một con thủy nè hai một con thủy một thổ một mộc cố gắng tìm siêu phẩm anh em ơi tuần này ader sẽ cho được giải diện kháng cảm bảy cho anh văn tứ nghĩa ơi cho gia chuyện kháng cả nữa em mừng luôn á này nãy giờ úi chết rồi quên motor rồi để tí nữa Chết rồi, quên motor này tính ra may mắn đâu có thù về mấy con kia Chết rồi Pha rồi quên motor tính ra không có may mắn, không có may mắn rồi nó lỡ dứt luôn em giữ xong dứt này đây dứt xong này khả đi tìm lại may mắn khác đi mua may mắn khác đi đổi may mắn khác nhiều khi không ai may mắn nó lại ra đồ xịn thì sao nè đúng không rồi đổi đi may mắn khác nè mày rồi đói mà quên butter quên cánh anh em đang ngờ lại cánh ngắn mình mình nè áo vái cánh ngắn mình mình anh em áo thiệt sự rồi còn những ba con đó mình uh, trải nghiệm để lôi may mắn này em không ai may mắn mà ra là em thấy chưa chỗ 40 cái này mà kháng hỏi làm nữa bằng xác định quát nữa khỏi chơi luôn tiếp tục ăn lôi ăn lôi được uh, hai món tiếp tục đồ cái nhận kiếm mình nhận trong 10 căn hộ ăn cái nè căn hộ ba dòng nói chung là auto ba dòng nè đó do ra siêu phẩm liền do khăn ho lo 25 không cánh miếng bánh cũng ra này anh em ai nói cũng ra trời ơi đúng là xếp bánh hiệu quả quá đang được một ngọc bội khăn lôi 25 trăm em ơi nha anh em ngon lành cành đào luôn một ngọc bội khăn lôi em mươi nha anh em đấy đó cho đủ kháng tồn cao không nhá 40 12 sinh lực cao đồ nội lực cao chứ làm 120 lúc nãy cũ rồi trời ơi để cho kháng hồi 25 nữa không anh mình bắn ra đồ xịn nhớ anh em Trời đó, chống 11 20 Ra đồ không đồ cái chón đó Mình đưa vô cái nhẫn này đẹp luôn nè Nè trông mình được một ít đồ ngon ấy Rác nè hỏi lâm từ từ là lá đồ ạ à. lá đồ ạ không quên may mắn mà nó ra đồ cũng được anh em rồi lên nhật đồ này cài dây chuyền dây chuyền ngọc bội các kiểu là đều lên lại nè mới rớt thôi nè mới rớt thôi đâm độ bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp đó tiếp tục bốn con cuối cùng rồi nè bốn con cuối cùng rồi nè bốn con này là có may mắn đấy một hai ba bốn ba con vừa rồi có may mắn này giờ test thử coi nè ba con vừa rồi có may mắn này nè tiếp tục vô hiện tinh cái này cái cũ à khăn lôi đại phun may mắn này khăn lôi bốn à cũ quá trong pháp đó phun bắn xì đà vài đó luôn hên xui rồi trời ơi gia truyền không có khác cả <laughs> năm dòng sáu dòng khổng lôi 10 xung lực lực 530 rồi khổng lôi 29 nữa khổng lôi 20 nhận được khổng lôi 20 khổng lôi 10 shop nè khổng lôi 10 shop nè Còn thiếu 10 vàng Thiếu 10 vàng em ơi à, sao... Trời ơi, tính ra không có gì luôn em ơi Cắn ngõ này, sốt này Cắn lôi, sốt này Nhận lôi 20 được này Dây chuyền được này Rồi, sốt nói chung là những cái món đồ mà được được xài được cho xe là khai sẽ đỡ lại cho xe xài nè 130 này không món này đỡ đẹp thôi cái món này chả làm được gì luôn cái này mà thiếu khó khăn cả nó đẹp nè lôi 10 rồi luôn à, làm 120 được, rác này rồi rác 130 dòng 2 được kháng lôi 25 này Được à, làm chậm 30 thì không xài được Kháng lôi 4 sốt luôn Lôi 20 này Được kháng, à, kháng hỏi chón Kháng hỏi 25 Chung là kháng khá là cao Được à, Cái rìu rồi được hai món nè, Ngọc gọi kháng lôi 29 Và nhận kháng lôi 20 hết rồi Máy này thì tương đối tầm ổn Xe mang rồi cũng chả cái gì đẹp Cùi không ok nó tiếp tục nhặt đồ này mày tiếp tục nhặt đồ tiếp tục nhặt đồ sống một con ok thả tiếp luôn còn à, những con cuối cùng nha anh em hiện tại bây giờ khải đang gom gần ba rương trang sức còn xài được rồi nè cho anh em xem này ba rương trang sức xài được nha mọi người đó thấy chưa đó <laughs> <laughs> tí nữa khải sẽ tổng hợp đồ cho anh em xem tí nữa khải sẽ tổng hợp đồ cho anh em xem đó thảo giờ vừa còn này vài con đúng không khải giao dịch một ít đồ cho anh em xem nha khải sẽ giao dịch một ít đồ à, cho con à, bên đường môn này đi nó còn dư rương đồ này là khải bên này khải bó cho nó sướng nhận rác này rác này trời kháng băng 25 20 mấy cái tháng khá đẹp này vừa đánh được một con vừa rồi nè nó hai chín bỏ qua nè nó 20 bỏ qua nè kháng lôi 25 sinh lực được bỏ qua nè chung là cũng khá là đồ kháng khá là đẹp nhưng mà không có kháng cả nè 11 20 cho xe nè 19 30 trời ơi 14 40 cái nãy 20 chậm được kích đồ làm chậm 130 130 bỏ hết qua mấy cái đồ này thì có thể xe xài nè rồi hết rồi nha còn còn rác rồi nè, còn uh, mấy cái này rác này bánh này rác được tới bánh sâu rồi, rồi chốt qua bên rương này đi xong <clears throat> không thấy là mày boss nữa hết rồi nè, hết rồi mày hết rồi rồi với những con cuối cùng này anh em ơi thủy thủy 15 phút nữa xong hết cái rương này là xong nha anh em nói chung là khả đang chuẩn bị được ba rương mà có ba rương mà đỡ cho boss đánh được anh con sốt kháng tất cả 20 đấy hả sợ kháng cả 20 nếu mà ra luôn là ngon lành luôn nè chung là khải sang xưa giờ đớm nó ra kháng cả này nó hơi hiếm luôn nè không có luôn nè toàn hàng sida không đó cho anh em trước khi ờ, kết thúc video này cho anh em xem này trước khi kết thúc những con boss cuối cùng anh em xem đấy xem mà bán 34 nè nói chung sách này hiện tại hiện tại của nó đang là no một server của cùng mấy chủ đồ tím rồi nha mọi người đó 34 đó Rồi bùa nó đang bị lỗi bùa Phải lỗi mà dường như là nó đứng xa quá Bùa nó dính Đứng sát góc quá Cho Thủy Yên phụ một xíu rồi à. Cho Thủy Yên phụ một xíu cho anh lẹ này mày Nó đứng góc đất khó đáng quá Rồi thế ngừng đam nha Đấm độ Đấm độ nè mày, con là những con cuối cùng rồi nè, sót lại của Hồ Kim sốt lạnh hợp kim anh em ơi tại vì hợp kim nó trâu quá rồi con hợp kim này chắc phải phải đưa con năm động nó vào con ờ, con uh, ờ, thúy yên nó phụ à con cuối cùng anh em ơi con cuối cùng không biết là ra cái gì đây trời ơi nãy giờ chưa vẫn có siêu phẩm anh em ơi nói chung là chỉ có là cũng có nhẫn 540 rồi cũng có ngọc bội nam nữ 540 rồi cũng có giá truyền kháng cạo ờ, năm và còn lại là nhận kháng lôi 2, à, 20 này nhận kháng lôi 30 này nhận kháng lôi 29 này ngọc bội may mắn làm chậm các kiểu nói chung là đỡ xong à, cái lần này Khải sẽ tổng hợp xếp những cái món đồ hot nhất của cái cái bát 40 này cho anh em xem đó tại vì lần này Khải sẽ nhiều anh em nên là đồ đạc rất là nhiều nên là Khải sẽ gom lại là một video nhỏ nữa là tổng hợp đồ bát 40 cho anh em xem thì nó gồm những món đồ gì cho anh em dở tìm hiểu và dở xem hơn chắc tầm này thì anh em này bốn lương trang sức đỡ mà nói thì bốn rương trang sức này nè đỡ mà nói thì đồ rất là nhiều nhưng mà chỉ chính là những cái món nào ngon thôi nè món nào ngon tốt thôi rồi hãy sẽ tổng hợp cho anh em một, một ờ, cái video bắt 39 cho anh em xem sắp tới đến sắp đến đây khải sẽ ra bắt 39 rồi nè anh em có gì uh, xem bắt 39 ủng hộ cho nha sắp đến sẽ ra bắt 39 đấy kéo này cho nó ra ra đai cụ đúng rồi dứt sắp đến thì ra bắt chín là anh em xem bắt chín ủng hộ nha cái này bắt 40 thì khả sẽ lên sâu thôi nè đánh vào kia chua quá từ ngày cái bộ này khải bị cuốn sang rồi quên hết thời gian đúng rồi nãy giờ sang đến like từ hồi nào đến giờ giờ gần 4 giờ mấy rồi nè vãi thực sự không biết không tin là bây giờ mình la đến 4 giờ chiều luôn nè vãi thiệt ừ. Không cuối cùng Rồi anh em ơi, hết đồ Rút, rút quân, rút quân Xem có được gì đây đúng rồi bên đồ tím thì may mắn nó không tác dụng nhiều nhưng mà chủ yếu sang trang sức á trang sức nếu ra trang sức tiền không á anh em trung bình này trung bình này vô hiện tinh hết trời ơi gia truyền trời ơi gia truyền xấu dòng nói chung là đồ rất đẹp gơ luôn nè tiếp tục này kim trong bóng mười rồi mới ghê chứ trời gia truyền không có gắn cả nè phải lên thì cái này mà có kháng cả 15 nữa mình mang nó hợp lý luôn nè dây này mà có kháng kháng kháng cả 15 là khả mang nó chắc luôn nè trời ơi ráp nữa Oh không oh oh tầm mươi, ai ra được một lần làm chậm bốn mươi, dòng hai, cây thiệt sự làm chậm ba mươi nữa này rồi rác rác nữa nó bị sao đó không chịu chậm rác này mời, ơi hai mươi này mười shop hết bốn mươi, đây nè shop này shop này shop này Sức mạnh 14 kích đồ sinh lực cao Dây chuyền không có gì luôn Đấy, mấy chuyện đẹp gơ luôn Trong 40 dòng cuối rồi nè Này đỡ làm phôi được Nhà, Ngọc Hoàng 540 Nói chung là đỡ khai tâm hết đồ Tâm hết đồ này nè rồi Cho sức mạnh 16 Sinh lực nỗ lực à Nói chung là toàn đồ gì đâu Không tìm một kháng cả chua quá Không có kháng cả nè Rồi Ok Khải sẽ tổng hợp những set ờ, đồ VIP cho anh em xem Anh em xem video xanh bot bắt 40 này đừng quên để lại cho Khải một like chia sẻ chơi anh em Anh em ủng hộ mạnh like chia sẻ mạnh thì Khải sẽ cố gắng đầu tư tiếp tục like đánh cho anh em xem cũng như là ra video anh em xem nha Đúng rồi ra từ chưa giờ luôn em vái lên thì Giờ mà nhìn lại gần 5 giờ tối rồi Vái lên Ok là Khải chốt đồ anh em xem nha Khải cắt thị tinh cái Hiền tinh cái Hiền tinh 1 này Hiền tinh 2 này tính ba được hơn chục viên ok rồi hãy dắt xe dựng ấy <laughs> toàn giai thích cổ ngoài gia truyền thiệt luôn nè má à, toàn gì đâu không áo vải lên rồi ok anh em nha anh em xem đừng quên cho một like chia sẻ nhé